Cô đơn là gì mà tại sao buồn thế Người ta yêu thương chẳng thương ta thật lòng Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn một mình Lẻ loi bên tách cà phê Rồi một hôm anh bước đến bên tôi Anh làm tim tôi bồi hồi sao xuyên Tôi thương anh rồi phải biết làm sao để hai ta được ở bên nhau anh ơi anh anh đánh dây em đầy này người yêu không giữ cứ để rơi như vậy là một ngày vắng em anh có kiếm tìm để tim em thao thức ngẩn ngơ người em yêu đôi khi ngông nghếch vô tư lạ kỳ mà sao em vẫn ear giấy như vậy là một ngày vắng em anh có kiếm tìm để tim em thao thức ngẩn ngơ người em yêu đôi khi ngông nghếch vô tư lạ kỳ mà sao em vẫn cứ kết anh như vậy thôi thì em cứ yêu không suy nghĩ nhiều này anh ơi anh đánh rơi em anh đánh rơi người yêu